sẽ đâu anh à Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua Anh vẫn còn tương lai, anh phải yêu thêm ai Chẳng lẽ em yêu anh hoài Mai bận rộn như em Theo sao em đôi khi anh buồn Em đã sau nước mắt người vì em có yêu duyên chỉ toàn nhân lấy ưu phiền chị vì em vô tâm một điều đơn giản lắm chăm lo anh em cũng không trọn vẹn chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng em đã sai nên làm điều ngược lại ngày trôi mưa sau tất cả mọi lần em vấp ngã không đau bằng như lúc này nhìn mưa em thấm sâu ngoài trời mưa rất lâu chỉ biết tự trách mình lạc mất anh em mới biết vì anh đâu biết rằng em như đang ngồi nơi đại riêng quanh anh bao người chát tuyệt anh chẳng rung động chỉ vì yêu em mọi chuyện dường như đã đi quá xa tất cả những giới hạn của anh sau nước mắt người vì em có yêu duyên chỉ toàn nhân lấy ưu phiền chỉ vì em vô tâm một điều đơn giản lắm chăm lo anh em cũng không trọn vẹn chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng em đã sai nên làm điều ngược lại ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lắm ra sau tất cả mọi lần em vấp ngã không đau bằng như lúc này nhìn mưa em thấm sâu ngoài trời mưa rất lâu chỉ biết tự trách mình lạc mất anh em mới biết em đã sai gian gian lắm chăm lo anh em cũng không trọn vẹn chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng em đã sai nên làm điều ngược lại ngày trôi mưa thấm nhìn nhau bằng như lúc này nhìn mưa em thấm sâu ngoài trời mưa rất lâu chỉ biết tự trách mình lạc mắt anh em mới biết em đã sai lạc mắt anh em mới biết em đã sai